Ờ, à, alo, alo, alo, 1234 Ok, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LCS Chào Gaming Ok, hôm nay chúng ta đến với tựa game Metro 2033 Redux Ok, chiến luôn thôi uh, Game được uh, Việt hóa bởi uh, Game thuần Việt nha Rồi chọn phong cách chơi Chế độ sinh tồn Spartan Đạn dược Và bộ lọc khan hiếm Giao tranh khốc liệt đòi hỏi Lén lút hơn Phong cách sinh tồn đem đến người chơi trải nghiệm Kinh dị sinh tồn Nguyên bản Theo đúng định hướng của Metro 2033 Chú trọng vào quản lý vật tư và đối đầu căng thẳng Uầy tận hưởng những trận chiến nhẹ nhàng hơn và trải nghiệm lén lút có trong và Metro Last Light khi phong cách Spartan được lựa chọn rất hoàn hảo cho người chơi ưa thích nhịp độ nhanh thiên về lối chơi hành động đạn dược và vật tư dư giả hơn Ờ, mình nghĩ mình chơi này cho chiến nhỉ Chơi sinh tồn trông nó kiểu đau tim lắm Ok rồi, là một người chơi lần đầu tiên thì ờ, có lẽ chúng ta chơi mức bình thường thôi. The tunnel grew colder. Miller and I were close to the surface now. Soon, we would climb up into the howling wind to fight our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was nearly at the end. But would I have the courage, the will to see it through? Ok, và vừa rồi là lời mở đầu. Một sản phẩm của cái này là là là là, là sản phẩm Việt hóa của game thuần Việt nha. Ok. Hey, Artyom, When you left your home station, did you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our world, or send it straight to hell. Rồi, chúng ta đang có vẻ như là có hai nhân vật đang leo lên cầu thang. Rồi luôn. Quả cầu thang bị tụt con mẹ nó ốc. Ờ, anh em đợi mình xíu Tại sao lại Game lại không chỉnh được Ấy nhở Không chỉnh được tiếng nhở Ảo thật đấy Game này nó hơi ảo thì Đó, quay lại cho chơi okay. Góc nhìn hơi hẹp nha Ui dồi, mạng nhện Ây da Mình vừa leo từ dưới này lên đúng không? Ồ, oh, đi qua mạng nhện là nó bị slow Bị đi chậm đi thì phải Ok, dùng bật lửa để đốt này uh. Có đồ nhặt à Có đồ Cái gì đây Máy gì đây Bản đồ à Ê à Ui à Đóng cửa này vào luôn Rồi tự nhốt mình luôn Tap Ghi chép một không có chiến binh nào của hội sống tại trạm Exhibition cả. Tại sao họ đều liều mạng giúp đỡ chúng tôi, những người hoàn toàn xa lạ với họ? Để làm gì chứ? Ồ, cái này ghi chép có kiểu như là nhật ký nhỉ? Có lẽ họ cũng như tôi tin rằng hắc thể là mối đe dọa không chỉ với trạm tù túng của chúng tôi mà còn với toàn thể Metro. Ok, cái này đọc sau đi. Cái này index. Ngọn tháp là mở đầu là phần uh, ban đầu mình vào nó đã nói rồi ạ. F là để trang kế à. Ok. sc e trở lại. Thì chúng ta còn có nhặt được cái gì nữa không? Tình hình nó vẻ hết rồi đấy nhân vật uh, di chuyển khá là nhanh và linh hoạt ha em thì uh, tốc độ cũng mình chưa quen mấy ok này Ồ, vặn được cửa mở lên ít rồi ok quay cái cửa lên nào Cancho để ngồi Yeah. À? Đây có công tắc này Ô cái gì à Nhặt được cái gì này Đạn này Follow me. Ok, mở điện lên mở cửa này ra xem nào mình nghĩ là chúng ta nên uh, ờ, lút hết đồ cần thiết thay mặt nạ đây là cái máy gì đây hệ thống đào bitcoin à <laughs> Tắt sàn máy này đi à Oh Oh my god Ép để bật đèn ô, oh, đây là trạm điện tổng rồi Bật cái này lên chứ Ở ngoài kia là công tắc điện ấy Ở à, đây là điện tổng Ngoài này là Ơ oh, bây giờ mất con mẹ bóng điện rồi Kệ mẹ đi đi You miss. Well, climb up and try again. Mình rơi mẹ đồng hố rồi. Ăn cứt luôn. Nhảy đéo gì đéo qua được cái chỗ này à? Kém vậy. Ok, hơi mất thời gian. Tủ này có gì lấy không? Không có. Cái góc nhìn hơi hẹp nên chơi nó cứ cứ hơi bị tù nhỉ. Trông nó hơi bị tù túng Seems vâng. Ái chà. Như mình vừa thay được quả mặt nạ mới nhìn trong vắt hơn này. Mặt nạ cũ của mình bị nứt thì phải. Ui da. Có yêu quái. Anh em ạ. Don't be moving. Ui. Yêu quái, trốn trốn trốn trốn trốn trốn. Nào, cứu cứu cứu đệ mình à. Con mẹ con này khỏe thế. Ui à ờ, Khỏe à Bắn vào mồm nó không chết ạ à. Ui rồi Ui rồi bắn trúng đồng đội rồi Nấp nấp nấp nấp nấp Kéo cái này xem ok có vẻ như mình giết hết yêu quái rồi Đây đây đây ra hộ thằng này kéo Ok Ôi, tí ra. Mình có bao nhiêu viên đạn nhỉ Xem gì đây Còn 40 viên thôi à Chết mọa Bắn hơi nhiều lời xin hết này lút lút lút lút lút lút uầy có đạn luôn ngon luôn ui ôi, trời sấm sét các kiểu rồi à. Rồi, đi uh, trinh sát à Thể cái, cái góc nhìn nó hơi hẹp Trông hơi khó chịu nhỉ Lia chuột này trông hơi hoa mắt Ở kìa Mẹ mới xe đâu ra tí đâm Mình ạ à. Mẹ mày có mắt không vậy Định đâm xếp à Thật mừng khi thấy ông đại tá Uầy, đại tá luôn á Đỉnh cao vậy Form cái gì đây cái gì đây Uầy Rồi Yêu quái yêu quái yêu quái Ok đội hình vòng tròn kiểu gì đấy Sao mình lại Mình được bọn này bảo vệ ở giữa à Chết chưa Ui à Ơ thằng này đang canh đầu bên này mà Dở hơi vãi nồi Tự nhiên nó quay ra đang này bắn á Rồi Chết mẹ đệ mình rồi ui ui ui ui ui ui ui the hell gì vậy bắn con đéo biết mình có bao nhiêu viên đạn luôn ạ ôi ôi ôi lật xe luôn rồi rồi nó ngằng phát chết con mẹ luôn đen xì luôn tám ngày trước cuộc sống trong những But it was our home. There was comfort in its routines, seeing the same people day after day. But since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. I had just turned 20 and could never have imagined what would follow on the morning that my stepfather's friend Hunter arrived at the barricade. Ok, đây là câu chuyện của 8 ngày trước à Thế chúng ta đang ở đâu đây? Có những bức hình gì à? Trông có vẻ giống ờ, thành phố New York nhỉ Đấy, có tháp đồng hồ Big Command Bank luôn này Thôi dừng lại ở đây luôn Artem You're awake at last I see Hunter's on his way in He should have news from the other stations Come on Hunter là ai? Hunter đang đến này Mình là At Atom à? Atom Ok, đây có vẻ như là cái căn phòng của mình ở à đây rất nhiều bức hình này chụp tháp đồng hồ Big Bang này tượng này tượng gì tượng chúa ok đây có chảo có gì đây rất nhiều hình ảnh này thôi đi ra ngoài à. tắt đèn đi tiết kiệm điện ok go atom. Pigs, disease. I've been through worse, I'm not giving up. Alex. nhiều trẻ con cười khóc hết nhỉ? The station can't survive much longer if these attacks don't stop. We must do something. What more can we do? Đây trạm uh, tị nạn à? Có vẻ như đây một trạm tị nạn ở dưới uh, metro, dưới hầm tàu ạ. Hello Có thêm một đội tuần tra bị tấn công vào đêm qua Bị xá chật kín rồi Ok, wow, ai gặp mình cũng chào ạ Đỉnh cao ạ, chào mọi người nhá Chào mọi người nhá No visitor. Oh, that's you. Seen him? The captain said he was okay, but I hope he's alive. Come on, Alex. Hello, Artyom. Oh, xin chào đồng chí. Đồng chí có gì ăn không cho tôi xin tí vừa ngủ dậy hơi đói nhé. Yeah. Gặp người thân của mình. How are the wounded? Uh, not much improvement. Two died this morning. Sáng nay đã có hai người chết. Dark ones do not kill outright, but they damage a victim's mind. Sooner or later, this leads to death. Oh, I đây là phòng bệnh à? này Ồ, bị tấn công ừ. xong rồi bị kiểu sang chấn tâm lý à ờ, trong tình trạng sợ hãi này ok cái quái gì thế có thể là ai được nhỉ tú đột biến đâu biết gõ cửa <laughs> Uầy Hunter trông chất chơi vậy Chào mừng đến trạm uh, Exhibition Thanks. Hunter này là ông vừa nãy đi với mình đúng không? Đã thẳng vừa nãy đi với mình ấy. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Oh, hello, Dovchi. So, Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is about the exhibition and the undead infesting your tunnels. Okay, kìa, đéo mời tao ngồi Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. Ah, tượng nữ thân tự do. usual mutant creatures. Hình như mình là một người thích siêu tập ảnh như sao ạ Rồi ok, xin luôn nhé, cảm ơn nhé Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it. Ôi, có thông báo rồi cái gì vậy? Kirill, take your group to the tunnels. Alex, uh, we must stay here and defend the hall. Alright, right, our team ờ, quickly get a weapon. Ok lấy vũ khí. Ông khôn như chó vậy Ông lấy quả súng to vậy đấy Cho tôi khẩu lục ạ Thế ông kia khôn thế nhở Đâu đâu đâu đâu Thủ điểm gì đây Người đứng một góc à Ui à Úi à Nó nhảy ra từ đâu vậy Một viên là chết Thằng kia không bắn mẹ bảo kê mình à Con mẹ mày đạn mẹ rồi nín luôn ui ui à, đâu ra vậy bắn bắn cờ cờ cắn cờ cờ nhầm nhầm không phải bắn cắn cờ cờ Ui ui ui. Ồ ơi. Mẹ nhầm nhầm nhầm. Sorry sorry guys. Bắn con mẹ nhầm một thằng hunter luôn ạ. À. Ôi con này mạo mày. Dẫy đành đành. Ông mình hết mẹ đạn luôn ạ. À. Thanh niên này bị, bị Bắc Kinh Sơn à? Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. That's their weapon. That's what made the Nosolices run through the tunnels like rats sinh vật đột biến này có vẻ như người người bị nhiễm khắc thể bị đột biến như này chân tay do kết cấu giống người này You can go like lambs to the slaughter. đầu ở đầu chó. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your homo novus with me to help. You think you're some old... Cất súng đi là gì? Have a look, Hunter. Ten who trained in combat. Their bodies broken, their minds gone. The Dark Ones! They destroyed the outer guard post! Ồ, phá hủy đồn gác vòng ngoài rồi. Chưa rồi, chạm. Hiện tại là chạm đã không an toàn rồi. Ô, ông kia bị điên à? đuổi ruồi đuổi muội tôi tôi nhìn thấy khẩu AK của anh lính kia rồi tí phải sắm ngay cho mình khẩu AK mới được mẹ mọi người thì đi sẽ xem mọi người có làm sao không mình để đi chậm rãi vậy ôi thằng này đi đâu đấy à đi do thám tình hình Tình hình là thằng Hunter này không trở về rồi Moti không trở về rồi Kiểu gì cũng phải mình cũng phải đi đến tìm ông Mueller Hunter did not return. Đấy, vừa nói xong Hunter không trở lại luôn excuse to leave the station and Polis, tìm ra lý do rồi But I had given my word. Polis cả I learned that the caravan was heading to Riga the next day and needed guards. I signed on for the ride. Sau Họ cần có người hộ tống. Thế là tôi đăng ký chuyến đi. Ok. Phải có lý do thì mới mới, mới được đi ra ngoài. Cho nên là cuối cùng thì cũng kiếm được lý do để đi tìm để ra ngoài để tìm ông Miller. All right, grab your gear, go to the platform, they're waiting for us. I'll meet you there. Hey, Artyom, don't forget anything, huh? Ой, thấy đạn luôn Ờ, trông có vẻ như là một băng đạn uh, lục và một băng đạn K98 thì phải Nhưng mà đéo số dài luôn Tắt điện à. Đã thắp đèn dầu rồi Ây à Chơi đàn luôn ạ à. Đã thắp đèn điện rồi còn thắp cả đèn dầu Phí phạm Hey, that's some nice music. Uh, where did you get that back? Sorry, Arto. This part of the station is under temporary lockdown. Only the guards let us. Ờ, nó sorry mình thôi, nó nói gì đó mình không hiểu. Ôi, ờ. ừ, có tiếng gái nhưng mà chửi hơi tục about hmm. I know. How about <laughs> a house? làm nhà gì một mình vậy? Lên tù nhân à? Ở <laughs> ờ, trông ngồi như hỏi cung vậy Mà hỏi cung đéo gì mà ung dung vậy Đéo phải rồi Các ông này đang viết nhật ký ờ, Ông này nằm chơi Rồi một cô em đang thái thịt lợn rồi. Giữ mờ. Bên này là bật lửa. Chốt bên này là xem lịch trình. Có một cái la bàn này. Uầy, sổ ấy xịn nhỉ. Có la bàn xong rồi có cả mảnh giấy để ghi lịch trình này. Police tìm kỵ binh tên Mueller trình bày tình hình của trạm x đoàn lữ hành lấy một số trang bị ok bây giờ mình sẽ phải đi theo đoàn lữ hành để ra ngoài mới có thể đi tới uh, police để tìm uh, kỵ binh được thì bây giờ sẽ làm gạch đầu dòng thứ nhất là lấy một số trang bị từ kho vũ khí và gia nhập đoàn người ok đi trang bị uh, gọi là gì nhỉ vũ trang nào <laughs> Ủa, phòng số 9 là, là phòng gì sao sáng trưng này dạ, À đúng Phòng tắm nữ à <laughs> <laughs> Hình như bà này đang tắm như vậy ấy ăn gì ấy cho ăn miếng nào hôm qua giờ chưa được ăn gì đói quá anh em phòng này khóa rồi Hello bà già Cái này không chui được Thôi thôi thôi thôi Đi làm đúng oh, nhiệm vụ của mình đi Cái này ở suốt rồi mà cứ như người lạ vậy Đi đến đâu cũng tò mò Ây à Mặc quả trông giống cướp đấy À Đây là chỗ ấy à Chạy ra mà thằng này là thằng lính canh sẽ ra mà là mấy thằng này, mấy thằng phạm tội này rồi chỗ kho vũ khí có vẻ như là theo đường mũi tên này thì phải Ô, oh, có bán này Đây rồi, rồi mình phải, phải đi lấy uh, Thể sao cho quả súng à, cùi bắp ấy Cho khẩu AK kia kìa Khẩu AK trên tường kia kìa Đổi xuống em Bro Đéo đổi à Hãy dùng kiểu bắn nhả Hãy dùng kiểu bắn nhả Mẹ cho có hai băng đạn ạ à. Kiệt xỉ vãi nồi Ok sạc ra dụng and a gas mask. Put it on if you crossed any radiation hotspots. Or God help you go up to the surface. Okay. Ờ, cho cho xin cái mũ ba này đây. Cái gì đấy? À, tưởng bao thuốc lá. Okay, you're supplied, my friend. cứu thương à? Feel free to try out your weapon on my firing range. In the, you thoải mái ở xuống rồi thu tập bắn. Ok, nhưng mà cho khẩu AK đấy. khẩu súng này khẩu súng tiểu liên này hơi cùi đại ca cho em thêm cái ba lô với cả cái mũ ba này nhé ok đặt hàng trước nhé tí quay lại lấy đấy đâu khu tập bắn ở đâu thoải mái xả súng ở khu tập bắn đây là đường đi đâu ta Ôi, mọi người đánh đàn chơi bời này từ quay lại chụp bắn súng thế mà Uầy, ở đây có làm miếng thịt đâu nhở thịt ngon dữ vậy. đây bán giáp này mũ hai mũ ba này While Chỉnh cái gì? Giảm thanh à ấy chà Mất tiền không Lắp giảm thanh vào với 30 viên đạn là sao Oách, red dot Ok luôn Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ. Khoan. Dừng khoảng chừng là hai giây. À đủ. Hết mẹ đạn rồi. Ban đầu ông kia cho mình bao nhiêu viên đạn nhở Từ từ từ từ ra mm, xem mà. À đây, mình vẫn còn 34 viên đạn này. 11 cái kia là 11 cái gì? À cái kia là cái tiền Đúng rồi hình thỏi vàng ờ, hình viên đạn như là tiền Còn đạn là phải hình cái băng đạn với viên đạn thì mới là đạn Ok mình bây giờ mình có, đang có 11 tiền à Mà cái Giá của cái Red Dawn 25 tiền Giá của giảm thanh 30 tiền Đéo có tiền rồi 25 tiền Uầy bạn quả giảm thanh của súng côn là 45 tiền ạ Bố đéo có tiền Đéo mua mày nữa Trà đá anh anh nhầm trà nóng anh Thế, thế, thế có đồ mày đeo bán mũ giáp gì à Cú gấp hết nhở Ok Chúng ta có 10 viên đạn À vào đây ờ, để mua đạn à 10 10 ấy một băng 6 tiền một băng 6 viên mỗi mỗi mỗi viên là một tiền Ôi làm băng này đi Cho nhiều nhiều súng Cho nhiều nhiều đạn Không tí ăn cứt đấy Vào cấp đạn cấp cho mình một băng ạ à. Băng làm sao bạn đủ bán quái vật đấy đây, khu chăn nuôi Trời ơi, kinh quá Khu chăn nuôi ở ngay ngoài đường đường dây luôn à, Đây rồi, đây rồi, tới đây Sẵn sàng luôn Let's go luôn Rồi, chúng ta có vẻ như là được đi xe gòn rồi You take that seat, Artyom. And you, Eugene, take this one. Did anybody forget anything? So, you get your gear? Let's go then. Hey guys, going to Riga? Yeah, we are. Can I get a lift? Sure, but no free rides. You'll have to pull the lever sometimes. <laughs> I can do that. Kéo, okay. Let's go then. À, còn có một thanh niên đi nhờ ạ. I'll write it then. Good luck to everyone staying home and to us too. Boy, let's go. Good luck to us. So, are you ready to finally be somewhere else? Cố đấy, tự nhiên cho thằng thanh niên đi nhờ đẩy xe luôn. Well, for as long as the ride takes anyway. Should be fun. More dangerous, even better, right? Uh. Aduh. Mình thấy điểm không lành rồi đấy Cuộc rượt đuổi rồi Đó lần đầu tiên tôi rồi rời khỏi sự an toàn của khu trại nhà mình Tôi hơi băn khoăn khi không nói Cho cha nuôi sự thật tôi sẽ không về thẳng nhà sau khi xong việc ở Riga Hunter đang trông cậy vào tôi Mà lại đi làm nhiệm vụ của Hunter giao cho có vẻ như ông bố nuôi của mình là cái ông vừa đấy dẫn mình ra gặp thằng Hunter thì phải. Well, I bet you've seen a few places then. Yeah, the market is right next to Riga, and that's a big metro already. I used to make regular trips to Polis, but getting there now requires a lot of luck. That or being from wow, I'd love to ride that thing. Hansa connects to the whole metro and has a lot of stations, but doesn't welcome outsiders. And if it's not Hansa, then you have to go through the Reds, the Nazis, or your regular gầm gầm gừ gừ này. And these guys are really nhiều người đi bộ phết đấy. Đéo nào mình được đi xe ra Đỉnh cao thực sự Rồi, nghe tiếng gầm gừ này Ở đây một trạm canh à Ui Thì rút, rút súng ra thủ đi Chậm lại nào các anh Peter, what's up? Military caravan got stuck near Alexeyevskaya. A tunnel collapsed, rot You have to use a service tunnel bypassing Alexeyevskaya. Ah, fuck. I hate this tunnel. All right, Peter. Open up the gate. Một cổng đi. Point being stuck here forever. Lý do gì? Kẹt ở đây. What's wrong with the tunnel? Có gì không ổn ở đường hầm đó? It's an ordinary tunnel. Not as well lit, maybe. I went through that last month and well, I just don't like it. That's all. Thế rồi, mở cổng ra tí bị tấn công này. Have a safe trip. We're riding a ham car. Ta lái xe gom vào trong thì nên tôi nghĩ Ok Nếu có xét đót bắn khó Vãi bill Ok cảnh giới cao độ nhá Thanh niên À đủ We'll get there sooner. Ah, à, thay thay thay okay, Eugene, đạn. You go help the men. We should move faster here. You watch the back, Artyom. Sure, I'll help. That way we'll get to Riga bắn bạch bạch thôi, ông kia dậy là bắn bạch bạch thôi. Không được sấy. Sấy ra đéo có đạn đủ đạn để cho mày bắn đâu. Can you hear them weep? Whom do you mean, them? What are you talking about? Huh? What what the hell is going on? What? Boris. Bo Boris. Boris. À đúng ờ. Mất tâm rồi Ơ chết Ơ cái nồi gì đây ờ. Tự nhiên quay lại Mọi người ngất hết con mẹ luôn If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter Ui da Bị mơ rồi Bị mơ mơ màng màng rồi Sợ có à, Trông tay dài Trông kiểu Slenderman à Nhè Có tay dài trông giống Slenderman vậy Ui ui ui Nó bế mình đi rồi À đéo phải Kiểm tra mình chết hay chưa à căng vâng vậy bắn nó thì nó quay lại nó quại cho hai quại thì à, chỉ là một giấc mơ không biết cái cái cái cái đốm sáng màu trắng đấy đó là cái gì nữa dậy đi tỉnh dậy đi mọi người ơi What the hell's going on? Shit! Wake up, people! people, wake up for Christ's sake. What is? Cái mùi trắng kia là gì? Shit, no good. Đủ hai ông kia ngất mẹ rồi. Giờ ah, còn thằng này. Oh ah, ah. à, đủ súng yếu vậy rồi chém mất con mẹ hàm này luôn Đù. rồi cầm lấy shotgun đây rồi ngon rồi ngon rồi ngon rồi mà em nhảy lên ui shotgun đéo gì vậy con mẹ à, mẹ ấy ờ. à ăn cứt à chỉ có một bọn đuổi đằng sau thôi đúng không đằng trước không có đâu đó ơ kìa sao hết đạn Concertiamo, Con mẹ mày! ui, nó lôi một thằng đi rồi Như nào đấy, như nào đấy, bắn đến bao giờ mới xong đây Chạy nhanh lên bạn ơi Ô, oh, này tỉnh rồi Ngon rồi ok kìa Đu, à, đu rồi gì vậy À đúng, trốn ở đây luôn ừ, Nấm phát sáng à Ok, mình sẽ phải chạy theo cái, cái xe này rồi Ê à Ê à? Ơ, mình vẫn cầm sóc lọ ấy à? Đờ đờ đờ đờ đờ đờ đờ Bố mày đến à Mẹ làm tí chết à Rồi phun lửa luôn Mình tưởng mình đang cầm sổ khẩu súng sấy của mình chứ à, Cầm khẩu sau lọ à tí chết Súng sấy của tao đâu rồi À đây Máy hết cuối cùng cũng đi đến trạm Trạm Ria chỉ là điểm dừng đầu tiên trong chuyến hành trình của tôi Nhưng đoàn người thì không đi xa hơn Nên trước khi chia tay tôi muốn ăn mừng tiệc phát chết Ok But I was about to find myself with an unexpected and notorious partner. Này có vẻ như là ở ở ở Nga đúng không? Liên Xô à? chương 2 rồi. Rồi rồi. Các cậu cùng chúng ta Aston Vậy là vượt qua lũ quái vật Ok, triển luôn Làm ly vodka cho ấm người nào Hell, if not for you, Artyom, we'd have been shredded like cabbage. You deserve a medal. <laughs> Or at least some extra ammo. Rồi, ok, xin luôn. Ôi, cho mỗi bằng ạ. À Артем, to you. Cầm lấy đạn đi cho mỗi một băng. Thì hào ăn thua. Em phải 10 băng, em Artyom, bắn cũng hết. you really immune to that shit? See if that shroom vodka knocks him down, huh? Vụt con nấm. Okay, we've got to check that. To our luck. And to Artyom. To your health. Chúc sức khỏe. Yo. Nowatka kicks everyone's ass, huh? So tell me. The tunnel to market's closed down and I'm okay. sitting here on my ass. Cảm ơn các đồng chí. Cho xin băng đạn, cho xin khẩu súng e. When I came through, there was a horde of missiles chasing me, but our friend Artyom was a gay. you ok, ghi chép mới, chạm Riga. Chuyện đó là sao những bóng đen lạ lùng Cùng những giọng nói, những lời thì thầm Những tiếng khóc than Chúng dù câm lặng nhưng vẫn vang vọng trong đầu tôi À đang à, cái cái quả ghi chép của mình về cái à, cái đốm sáng vụt qua Rồi, làm một bài trước khi đi đổi đổi nhạc mất tiền ạ à. thôi, thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi chết chết chết tiền đã ấy à, xin băng đạn nha anh trai tiền đã ít rồi thì còn thích thích hưởng ạ à. có một cháu bé đây này Ừ, đúng rồi. Ờ, có một người đàn ông đang chở anh ở phố đen chỉ đường cho anh đổi một viên đạn ok thì anh ghé sau nha à, kho đồ à có gì lấy được không này khóa rồi Đấy, khóa hết cụ rồi À đây à Chỗ tập bắn này à À đây, chỗ tập bắn đây Không, không, không, không tốn đạn Thế tội đéo gì nhỉ Mình thay đạn ở đây đầy hết đi Mình mình sẽ đi ra Thế là ok À đéo đời đéo như là mơ sau khi đi ra thì chúng ta hết con mẹ đạn luôn nice shot bet he's not hitting any whose game what's the bet later all right it's a deal whoa that's something he actually hit ah anyone can get lucky hit once more hey what's the hell hit again what the hell hit again Okay. Wow, it's getting interesting now. Damn you, you fucking sniper! See that? He hit again! No way! He's missing the next one! <laughs> you get that mood time ready. Just ate my day. oh, còn cái nào mình chưa bắn ông nhỉ? Bắn hết rồi chứ? Con này thấy mình bắn trúng hết choáng luôn Just Ok, có lẽ là cuộc hành trình uh, tập này của mình dừng lại ở đây thôi. Hiện tại mình đang ở trạm ờ, trạm gì nhỉ? Riga thì phải. Và tập tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm ờ, kỵ binh Murer nha. Ok. Còn bây giờ thì uh, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhé. Bye bye.